Vâng, chào mừng quý vị quay trở lại với kênh của tranh gỗ Bùi Gia. Trong clip trước thì ờ, chúng tôi đã phân tích với quý vị về cái độ mềm mại và uyển chuyển ở trên bức tranh Tam Anh Chiến Lã Bố. Và trong cái clip này thì chúng tôi lại muốn giới thiệu sâu hơn tới cái kết cấu của bức tranh Tam Anh Chiến Lã Bố. Bởi vì trên bức tranh này thì có hai tầng kết cấu. Ở ờ, cái tầng bên dưới đó là cái chân đế và tầng bên trên đó là cái tranh. Và quý vị đang nhìn thấy ở trên màn hình đó là cái chân đế ở bên dưới thì chúng tôi có đục chạm à, hai con rồng Ờ, thể hiện cái sự ờ, đăng đối chắc chắn với nhau và hai con rồng này thì đều được ờ, chúng tôi đục chạm rất là tỉ mỉ từ những cái đường mây xoắn cho đến cái vảy kép rồi cái bờm cái dâu cái sừng đều được chúng tôi trau chuốt và làm nó thật là kỹ sắc nét nhất có thể và ở bên trên là hình tròn của chiếc đĩa miêu tả cái bức tranh tam anh chiến lã bố thì quý vị nhìn thấy là ở bên ngoài diềm ngoài đó là cái phần khung liền với tranh chi tiết ở bên bên ngoài và cả ba ờ, cả bốn vị ờ, tướng sĩ này đều được chúng tôi đục nổi canh bong và vờ trên cái nền của cái ờ, phần mây cuộn ở bên dưới và khi mà quý vị nhìn sát vào ở góc máy như này thì quý vị đã nhìn thấy đó là cái chi tiết mây cuốn ở bên dưới tạo nên một cái độ sống động cũng như là tạo nên cái cảm giác canh bong rất là sâu đúng không ạ và với cái đường nét của cái uh, nhân vật Lưu Bị này thì chúng ta cũng cảm nhận được đó là có những cái nét sâu và có những cái nét nông chẳng hạn như là quần áo đây thì nó rất nông nó dính vào người nhưng mà ngược trở lại là từ chỗ quần áo mà xuống đến cái phần uh, mây chìm ở bên dưới thì quý vị sẽ nhìn thấy nó rất là sâu đó. và uh, tất cả các cái chi tiết uh, quần áo rồi uh, những cái giải đều được chúng tôi làm rất là tỉ mẩn và sạch sẽ mặt bên trong và bên ngoài à, rồi đến ờ, con ngựa xích thố của lã bố đó quý vị nhìn thấy đó là nó có cái sự uh, vươn ra bên ngoài và đặc biệt là nó có cái uh, cái sức mạnh thể hiện cái sức mạnh của một vị uh, thần tướng và ở cái mức độ gọi là miêu tả về các cái uh, thần khí rồi cái thần sắc của mỗi người thì uh, lã bố cũng toát ra được cái uh, sức mạnh ở trên gương mặt và Ờ, qua cả những cái hành động cử chỉ của mình chi tiết là lão bố đang thể hiện những cái uh, thần khí của mình toát ra và quý vị cũng cảm nhận được uh, những cái sự uh, bay bổng và những cái luồng gió uh, nó tạo ra từ những cái uh, đường uh, kích và cũng uh, từ những cái giải vải ở trên uh, cái tác phẩm và nhân vật Trương Phi cũng như thế đó một trong những người uh, rất khỏe uh, có cái thần uy rất mạnh cũng đang ờ, thi triển ờ, những cái ờ, nội công của mình và quý vị cũng nhìn thấy đó là các cái chi tiết mà chúng tôi đục chạm khắc họa nên nhân vật Trương Phi mắt to, mắt trố và dâu dâu hùm thể hiện cái sức mạnh cũng như là cái sự nóng tính của mình từng cái chi tiết hoa văn ở trên bức tranh đều được chúng tôi khắc họa tốt nhất có thể và nếu như mà tính ờ, độ dày nổi của bức tranh này thì nó là 13 cm ở trong đó thì chúng tôi để nền 5 ờ, cm còn lại là chúng tôi đục kênh bong lên 8 cm trên là những cái chi tiết mà quý vị đang nhìn thấy những cái giải áo nó bay và nó lượn cũng như là nó có cách cái phần nền thì ờ, nó là đang cách phần nền lên đến 8 cm quý vị nhé ví dụ như là cái phần áo của nhân vật quan công đây chẳng hạn quan vân trường đây thì quý vị nhìn thấy nó có những cái khoảng cách và để làm ờ, cái độ kênh bong như này nó đã rất khó rồi sau đó là lại ờ, chúng tôi đã còn dành thêm thời gian để đục những cái phần ờ, mây ở bên dưới này quả thực là nó tốn rất nhiều thời gian và với 8 tháng để đục chạm lên bức tranh Tam Anh Chiến Lã Bố thì chắc hẳn là quý vị cũng đã cảm nhận được cái tâm huyết của chúng tôi thổi hồn vào từng cái đường nét của sản phẩm và chúng tôi luôn luôn hy vọng rằng thông qua công việc quý vị cũng sẽ hiểu được cái tâm tư của những người thợ của tranh gỗ Bùi Gia luôn luôn mong muốn đem tới những cái sản phẩm thực sự là tinh tế, ờ, giàu cảm xúc và thổi được cái hồn của người thợ vào trong từng cái đường nét. Và cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi tranh gỗ Bùi Gia.